mùi hương hoa diêu vĩ hay là hương tổng miền ngừng vì sao trong sáng hơn đôi má của em hồng đẹp đến trăng em không phải nắm sau mây vậy thì cớ sao anh đây lại nở buồn tay bởi vì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn chuyện tình yêu nếu như không hề nắm không vấn về lẽ gì cứ lại tự kìm lòng suốt thôi cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh một người luôn yêu em nhớ chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu phòng ban sóng gió phù đầu em vẫn đứng đằng sau tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau dù sao anh cũng mỗi lần làm người yêu em đến rồi